Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021, tức ngày 13 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mùi, tháng Canh Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mùi hôm nay là Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão, con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, cục diện tương hại khiến người tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh, Bản mệnh kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân. Bạn có biết nếu kẻ tiểu nhân rất dễ lựa chọn ngày hôm nay để ra tay, bởi bạn đang quá ương ngạnh không? Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không được lơ là, tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Thổ khắc thủy còn cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Để cải thiện tình trạng này, bạn không nên tiếp tục thờ ơ, đợi người ấy chủ động xuống nước, Vợ chồng thì cần tránh việc so đo hơn thua, giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu, cục diện tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguồn cơn khiến bạn vướng rắc rối. Bản mệnh dễ cảm thấy căng thẳng và dễ mắc sai sót ngay cả khi giải quyết những công việc quen thuộc. Vì vậy bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về bạn hẳn bạn cũng không muốn những quyết định sai giờ phút này sẽ gây thêm phiền phức cho tương lai chứ. Thiên ấn khuyên bạn nên mở rộng lòng mình, không nên sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho người khác cơ hội tiếp cận bạn, đừng nghĩ rằng bất cứ ai tiếp cận mình cũng là mang ý đồ không lành mạnh. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, rộng, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, chính tài nâng đỡ, hôm nay là một ngày rất sung túc đối với người tuổi dần, bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Một vài người có thể còn được hưởng một khoản thừa kế do người đi trước để lại. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình được nhận. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình, mộc khắc thổ. Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn, dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có sự phù trợ của tam hợp. Song bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực bản thân và tình huống trước mắt hơn nếu muốn lập ra những kế hoạch khả thi. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh không nên tự mình quyết định mà có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm, bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Xem tử vi 12 con giáp hôm nay trực kiến là ngày tốt lành để xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ, vì vậy, nếu như bạn có ý định khởi hành hoặc cưới hỏi vào ngày hôm nay thì có thể yên tâm thực hiện, dễ gặp nhiều may mắn, giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn, chính ấn nâng đỡ, người tuổi thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng, sau quãng thời gian cố gắng không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Muốn thăng tiến nhanh hơn nữa, bạn đừng ngại đối diện với thử thách, khó khăn. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, cho dù tính cách không phù hợp đi nữa. Bạn cũng có thể họ là bạn bè cơ mà. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ hỏa sinh thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn thấu hiểu được suy nghĩ và cả cảm xúc của người ấy, để có thể hòa hợp được như vậy, hai người đã luôn chia sẻ và tâm sự mọi điều với nhau. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái, nếu có người chân thành muốn đến với mình, bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình. Chính quan trợ mệnh, bạn luôn là người nghiêm túc trong công việc. Chính vì vậy mà bạn chẳng bao giờ mắc những sai sót đáng tiếng. Hôm nay, bạn có cơ hội khẳng định bản thân và cho mọi người biết tài năng của mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, sử, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi ngọ đầu tư, làm ăn bởi cục diện nhị hợp ắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn. Có thể những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn lúc khác.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 bạn thậm chí có thể đạt được những điều mình không hề ngờ tới. Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Nam, giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân, thổ sinh kim, người tuổi thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày hôm nay. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác dưới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Nếu còn độc thân và chịu mở lòng, bạn sẽ chẳng khó tìm được người ưng ý. Tuy nhiên, những người lập gia đình lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân với mình. Đừng buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng lớn lao đến hạnh phúc gia đình. Kiếp tài cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi đấy, nhưng đừng biến thành một người nóng vội, bốc đồng, làm việc không suy nghĩ. Những quyết định sai trái của bạn có thể ảnh hưởng đến cả mọi người xung quanh nữa đấy. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu, tỷ kiên giáng họa, người tuổi dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xem lại chính bản thân mình xem những việc mình làm đã thực sự đúng đắn hay chưa. Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng đôi khi bạn chỉ thích nghe theo ý mình, không muốn nghe theo lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Bạn có biết mình đang tự cô lập bản thân hay không? Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nữ kia rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày, bạn tin tưởng vào nữ kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng, giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất, tương hình tác động khiến người tuổi Tuất trở nên quá mức thẳng thắn, bạn dễ gây tổn thương cho người khác vì bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng những gì mình cho là đúng. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn, bởi tiềm năng của con người là vô hạn, chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn. Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác. Bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi, thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao, nếu đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp, đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau, nếu không mau thay đổi, hai người sẽ đi tới bờ vực dạn nứt. Thương quan cũng cảnh báo bản mệnh, trong công việc, có thể bạn đang quá hiếu thắng vì muốn thể hiện bản thân, tuy nhiên, việc gì cũng cần phải có chừng mực,